ở đây mình vừa móc lên được 36 mũi móc thì 36 mũi móc xích này tương đương với cái bề ngang vai của bé tùy vào tay của mỗi thợ móc nha có thợ móc lỏng hay móc chật tay thì các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên bằng với bề ngang của vai bé là được ha tiếp tục lên 3 mũi móc xích sau đó móc vào chân móc thứ 36 một mũi kép đơn chân móc thứ 35 cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào đây Tương tự chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Ta được các cái mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè. Thì các chân móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. sau khi đã móc được 36 mũi kép đơn vào 36 chân móc đầu tiên tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên này một mũi kép đơn đây sẽ là chân đầu tiên móc vào đây một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn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 thì hàng móc thứ ba các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hai hàng móc mà ta vừa móc ở đây tức là mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hai hàng móc mà ta vừa móc ở đây móc cho đến khi ta đạt được cái chiều cao từ cái hàng móc đầu tiên đến hàng móc cuối cùng được 2 phần 3 so với chiều cao của phần nách của bé ha đây ta sẽ móc các cái hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè móc cho đến khi được 2 phần 3 chiều cao phần nách quay ngược đầu móc lại chân đầu tiên móc một mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại và móc tiếp thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc này cho đến khi được 2 phần 3 chiều cao của phần nách nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc đều nhau và chiều cao của 6 hàng móc này nó sẽ bằng được 2 phần 3 so với chiều cao của phần nách. Thì cái hàng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành tăng mũi ha. Từ đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở cái chân móc đầu tiên của hàng móc thứ bảy khác với các cái hàng móc phía trên ta không tăng mũi nè. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở hàng thứ bảy này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc ha kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai như vậy là ở đây mình đã tăng lên được một mũi móc ở đầu hàng móc nè các chân móc kế tiếp mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cái đầu dây bên kia ha ở chân móc cuối cùng của cái hàng móc thứ bảy này cũng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc để ta tăng thêm một mũi ở cuối hàng nè móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai như vậy là ở hàng móc thứ bảy này ta tăng được hai mũi móc một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ 8 cũng làm tương tự như hàng móc thứ bảy tức là ở chân móc đầu tiên ta cũng tăng một mũi ở đây và chân móc cuối cùng cũng tăng cho mình thêm một mũi ha để cho cái phần này nó có cái độ cong ra nè chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn các chân móc nằm chính giữa mỗi chân móc là một mũi kép đơn và mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng cũng móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc sau khi móc được cái hàng móc thứ 8 thì các bạn tiếp tục móc cho mình thêm một hàng móc thứ 9 thì hàng móc thứ 9 cũng làm tương tự giống như hàng thứ 7 và thứ 8 nha tức là ta cũng tăng hai mũi một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc thì lúc này cái chiều cao từ cái hàng móc đầu tiên và cái hàng móc thêm cuối cùng á nó sẽ bằng được với cái phần nách của bé cũng móc thêm cho mình hàng móc tương tự như vậy và thêm một hàng móc thứ chín cũng thêm mũi ở đầu và cuối hàng móc nha sau khi đã tăng được ba hàng móc thì lúc này cái phần nách của mình nó đã có cái độ rộng ra bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần thân ở phía trước móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì phần thân sau của mình vừa hoàn tất được 1 phần 3 như thế này bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân trước để tạo cổ tim nha ở sợi dây móc xích đầu tiên mà mình gây nên ở phần vai áo thì các bạn sẽ chia ra làm 3 phần cho mình ha hai phần ở hai bên ta sẽ móc phần tay áo còn cái phần chính giữa là cái phần cổ áo nè cái khoảng trống chính giữa hở ra sẽ là cổ áo ha và hai cái khoảng trống ở hai bên nó sẽ nhỏ hơn so với cái khoảng trống ở chính giữa ở đây mình móc được 36 mũi móc hai phần vai áo hai bên ta sẽ chia làm 10 mũi tính luôn cả cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây nè còn ở điểm chính giữa ta sẽ có 16 mũi móc ha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 thì đây sẽ là chân móc đầu tiên các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó cũng móc vào chân móc ta vừa móc á móc vào đây cho mình một mũi kép đơn chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho đến khi ta được 10 chân móc ha cho cái phần vai áo đầu tiên này chân thứ năm nè tiếp tục chân móc thứ sáu kép đơn thứ bảy cho chân thứ bảy kép đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8 kép đơn thứ 9 cho chân móc thứ 9 và kép đơn thứ 10 là chân móc mà mình đánh dấu ở đây nè các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc thứ 10 này một mũi kép đơn thì như vậy lúc này phần vai áo đầu tiên của mình sẽ có độ rộng là 10 mũi móc từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ hai của phần vai áo các bạn sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ nhất tức là ta sẽ móc vào 10 chân móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc hàng móc thứ hai ta sẽ có 10 mũi móc bằng với số mũi móc của hàng móc thứ nhất ha móc tương tự cho đến cuối hàng như vậy là ta vừa hoàn tất được hai hàng móc đều nhau và không thêm mũi nè tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ ba sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ hai móc vào 10 chân móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc như vậy là phần vai của mình khi gặp đôi lại nó sẽ có cái độ rộng ba hàng móc nè cái độ dài ba hàng móc như thế này ha gấp đôi lại nó sẽ như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân xuống phía dưới nè để tương ứng với cái phần thân sau và ta sẽ tạo cổ tim ha móc lên hai mũi móc xích không tính cái phần vai mà ta móc ba hàng móc ở phía trên này nha thì ở cái phần cổ áo này nè phần cổ áo mình có 16 mũi móc các bạn chia làm 2 thì ta sẽ có 8 hàng móc ha ở đây nè 16 mũi móc chia làm 2 thì ta sẽ có 8 hàng móc cho mỗi bên các cái chân móc có cái tay mặt ở phía bên phần cổ áo các bạn sẽ thêm cho mình 8 hàng móc và 8 hàng móc này sẽ tăng mũi ở đầu hàng tương tự cho cái bên này cũng vậy nha để tổng số mũi móc của hai bên nó sẽ cộng lại bằng với số mũi móc của cái phần thân áo này nè còn ở bên phía các cái chân móc của cái phần tay áo thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái phần tay ở phía dưới tức là ta sẽ không thêm mũi nè không thêm mũi ở 6 hàng móc đầu tiên và ba hàng móc cuối cùng ta sẽ thêm mũi ha chân móc đầu tiên của hàng móc này sẽ nằm ở tay mặt của cái phần cổ áo nè ta sẽ móc vào chân móc đầu tiên này hai mũi kép đơn cùng chân kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai sau đó các chân móc chính giữa mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng hàng móc thứ tư này nó sẽ tương đương với cái hàng móc thứ nhất của phần thân sau nè và các cái điểm ở phía bên này ta không tăng mũi nên các bạn sẽ móc cho mình chân móc cuối cùng này không tăng mũi nha còn ở những cái chân móc mà bên phía tay mặt của phần cổ áo á thì ta sẽ tiến hành tăng mũi nè ta sẽ tăng một mũi ở đầu này đây tiếp tục lên hai mũi móc xích và ở hàng móc tiếp theo sẽ là hàng móc thứ hai của cái phần thân áo phía sau nè thì cái điểm nằm ở tay mặt của bên cánh tay á, ta không tăng mũi các bạn sẽ không tăng mũi cho mình ở cái chân móc đầu tiên của hàng móc này móc vào đây một mũi kép đơn các chân móc nằm chính giữa cũng tương tự mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở chân móc cuối cùng là cái chân móc sát với cái tay bên phần cổ áo thì các bạn sẽ tiến hành tăng mũi cho mình để tạo cái hàng móc thứ hai móc vào chân móc cuối cùng này hai mũi kép đơn cùng chân một và hai như vậy là ở đây mình có được hai hàng móc tăng mũi cho cái phần cổ áo tiếp tục lên hai mũi móc xích ở hàng móc thứ ba cũng tương tự nha cái phần tay mặt này nó nằm ở bên phía cổ áo để tạo cổ tim nè thì các bạn cũng tương tự móc lên cho mình cái chân đầu tiên bên này ta sẽ tăng một mũi ở đầu hàng móc ha còn ở bên còn lại ta không tăng mũi nè thì cái chân móc cuối cùng của hàng móc mình cũng không tăng mũi ha nó sẽ tương đương với cái hàng móc ở phần thân sau á ở đầu bên này ta sẽ tiến hành tăng mũi nè để tạo phần cổ tim tương ứng với cái phần cổ ở phía trên ha tăng cho mình 8 hàng móc bên này thì mình không tăng mũi ở 6 hàng móc đầu tiên ba hàng móc cuối cùng thì ta tăng mũi ha không tính ba hàng móc đầu tiên bên này nha thì bên này tăng mũi và bên này không tăng mũi nè chân móc này sẽ là chân móc ở tay mặt của cái phần cổ áo móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân các chân nằm chính giữa cũng tương tự mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân ha và chân cuối cùng nó sẽ không tăng mũi các bạn sẽ làm tương tự cho các hàng móc còn lại không tính ba hàng móc đều nhau mà ta móc đầu tiên ở đây thì phần này mình đã tăng lên được 6 hàng móc ở cái phần cổ tim nè khi gặp đôi cái phần thân áo lại hàng móc tiếp theo sẽ là hàng móc thứ bảy và hàng móc thứ bảy này ta cũng tăng một mũi ở cái đường móc mà ta tạo cái phần cổ tim này còn ở phía bên luồn cánh tay á cái hàng móc thứ bảy ta có tăng một mũi ở đầu này thì các bạn cũng móc cho mình tăng một mũi ở cái đầu này ha tức là hàng móc thứ bảy này ta sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại chân móc đầu tiên là chân móc phía tây mặt của phần cổ móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai các chân móc chính giữa mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và chân móc cuối cùng tương đương với cái hàng móc thứ bảy phía dưới ta có tăng mũi ở hàng móc thứ bảy nè tăng mũi ở cái đầu phần tay áo ha thì ở cái hàng móc thứ bảy phần trước cũng tăng cho mình một mũi ở đây tức là chân cuối cùng ta sẽ có hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ 8 nó sẽ tương đương với hàng móc thứ 8 của cái phần thân phía dưới và hàng móc thứ 8 ở cái phần tay áo bên này ta tăng mũi móc các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc bên này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân các chân móc còn lại mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì chân móc cuối cùng của hàng móc thứ 8 này ta cũng móc hai mũi kép đơn vào chân móc này ha sau khi đã được hai mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng của hàng thứ 8 này thì lúc này khi gặp đôi cái phần thân trước với thân sau lại ta được 8 hàng móc tăng mũi ở cái phần cổ áo nè và 8 hàng móc này ta sẽ thêm được 8 mũi móc 8 mũi móc ta sẽ tạo được cái phần cổ tim ở chính giữa ha đến cái hàng móc thứ 9 thì chân móc đầu tiên ta sẽ không tăng mũi và chân cuối cùng ở đây mình có tăng mũi nè các bạn sẽ tăng cho mình một mũi ở đây ha móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở đây ta được 8 hàng móc rồi thì hàng móc thứ 9 nè hàng móc thứ 9 các bạn sẽ không tăng mũi ở cái đầu này tức là sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép đơn thôi ha ta sẽ không tăng mũi ở cái đầu này chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng nó sẽ nằm ở bên tay mặt mà ta có tạo phần nách á chân cuối cùng này là hàng thứ 9 móc vào đây hai mũi kép đơn ha sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ở đây mình vừa hoàn tất được phần thân đầu tiên ở phía trước nè và cái phần cổ áo này đó đã vào được chính giữa của phần cổ áo ở phía trên ha đây ta thêm mũi được 8 hàng móc nè ba hàng móc ở phần vai 8 hàng móc đều nhau và cái hàng móc thứ 9 không tăng mũi để tạo cái phần cổ tim ở chính giữa ta sẽ cắt len sau đó tạo thêm một cái phần thân trước còn lại đối với cái phần thân mà ta vừa móc điểm móc cuối cùng nó sẽ nằm ở cái phần nách đây cái điểm móc cuối cùng mà ta cắt len nó nằm ở phần nách nè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 các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ở đây ta cũng móc 10 mũi kép đơn cho 10 chân móc liên tiếp ha móc cho đến cuối hàng khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè và cái sợi len thừa đầu tiên ta gây nên ở phần vai các cái mũi móc cuối cùng này khi móc cũng giấu vào trong mũi móc luôn để cho cái mũi móc của mình được hoàn mỹ hơn và ta không phải giấu lên nhiều ha Sau khi được 10 mũi kép đơn cho cái phần vai áo thứ hai thì các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó móc thêm hai hàng móc nữa để ta có ba hàng móc ở cái phần vai đều nhau và ta cũng bắt đầu tăng mũi từ hàng móc thứ tư cho cái phần thân trước nè ở các mũi móc bên phía tay mặt của phần nách ta không thêm mũi ở 6 hàng móc đầu tiên và thêm mũi ở ba hàng móc cuối cùng đây các cái chân móc nằm ở tay mặt của phần tay áo nè thì ta sẽ không tăng mũi ở 6 hàng đầu tiên ba hàng cuối cùng ta tăng mũi và đối với các cái mũi móc mà nằm ở bên tay mặt của phần cổ áo để tạo cổ tim nè thì các bạn sẽ tạo cho mình 8 hàng móc tăng mũi nha khi móc lên được ba hàng móc đều nhau thì ta sẽ tiến hành móc 8 hàng móc tăng một mũi ở đầu hàng thì lúc này hai cái điểm cuối cùng của hàng móc thứ 8 này nó sẽ chạm nhau nè tổng số mũi móc ta tăng nó sẽ bằng với số mũi móc của cái hàng móc phía trên này từ đây ta sẽ móc lên một cái phần thân tương tự như phần thân mà ta vừa tạo ở đây ha và cũng móc ngược lại để tạo được cái phần thân phía trước điểm kết thúc của cái phần thân phía trước này nằm ở phần nách thì cái phần thân ta bắt đầu móc tiếp theo nó sẽ nằm ở cái phần ờ, cổ áo nè đối với những size lớn hơn thì điểm cuối cùng của phần thân trước các bạn sẽ để ý cho mình ở cái mặt đầu tiên ha ta móc từ ngoài vào trong nè nếu mà những size mà các bạn thêm hàng móc á mà cái hàng móc này nó nằm ở điểm này rồi á thì các bạn sẽ tương tự móc cho mình hai bên giống nhau còn ở đây nó nằm ở bên phía phần nách rồi nên các bạn sẽ làm ngược lại cho mình ở chân móc đầu tiên ha để cái điểm kết thúc của mình nó sẽ nằm ở phần cổ áo ta quay ngược đầu móc lại móc thêm hai hàng móc đều nhau với cái hàng móc thứ nhất này và tăng mũi cho các hàng móc tiếp theo sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc để tạo cái phần cổ tim ở phía trước này nè tạo nên một cái phần thân phía trước còn lại thì lúc này cái mũi móc cuối cùng của mình nó sẽ nằm ở cái phần cổ áo nè nằm ở chính giữa của phần cổ áo ha tổng số mũi móc mà ta thêm ở đây nó sẽ bằng với tổng số mũi móc ở hàng phía trên này khi gặp đôi lại thì cái phần nách của mình nó cũng có cái độ xòe rộng ra hai bên nè ta hoàn tất được một phần hai của cái phần thân áo bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại để tạo phần nách ha và cái phần thân mà mình vừa móc nè móc từ trong ra ngoài bắt đầu của cái phần thân này thì cái điểm kết thúc của mình nó nằm ở phần cổ áo như vậy là ta vừa bớt đi một sợi len thừa ở đây ha để giấu len nè tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại và từ cái điểm này mình sẽ bắt đầu nối lại hai bên tay áo ha móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng đây thì cái phần này lúc này ta sẽ không tăng mũi nữa nè các bạn cứ móc đều cho mình ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở chân móc cuối cùng móc cho mình hai mũi kép đơn vào cái chân móc cuối cùng này kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai từ đây móc lên hai mũi móc xích khi đã móc lên được hai mũi móc xích rồi thì tiếp tục di chuyển kim cho mình đến cái đầu móc bên này cái đầu móc của phần thân sau á sau đó lấy lên và đâm kim vào cái chân móc đầu tiên mà ta gặp của phần thân sau để tạo phần nách này nè lấy lên và đâm kim vào cái chân móc đầu tiên sẽ là chân móc này móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha để ta cắt len không phải giấu len nhiều thì ta được cái phần tay áo như thế này các cái chân móc nằm chính giữa mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng ở ờ, cái chân móc cuối cùng móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân sau đó lên hai mũi móc xích và cũng tương tự di chuyển kim cho mình đến cái đầu móc bên này là cái đầu móc của phần thân trước ha cũng móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai các chân móc nằm chính giữa mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta sẽ làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng sau khi hoàn tất được các cái mũi nối thì lúc này ba mảnh của mình nó đã ghép lại với nhau và tạo độ rộng ở phần ngực như thế này đây sẽ là độ rộng ở cánh tay nha cách nhau là hai mũi móc xích nè thì tùy vào size mà các bạn móc ở những size lớn hơn thì ta có thể tăng số mũi móc ở đây ha hoặc là những size nhỏ hơn thì các bạn không tăng ở đây mình tăng lên hai mũi xích nè và cái phần cổ áo của mình đã tạo được cái hình trái tim như thế này bây giờ mình sẽ móc cái hàng móc tiếp theo ở phía dưới móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc ở phần thân móc vào chân đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cái phần nách này nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở cái phần nối nách này ta có hai mũi móc xích chừa ra thì các bạn cũng móc cho mình vào hai chân móc xích này mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó tiếp tục di chuyển kim vào các chân móc của cái phần thân sau này và cũng tương tự mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì cái phần nách của mình nó hoàn tất như thế này ha nó có cái độ rộng đây nè làm tương tự cho các chân móc còn lại ở phần nách còn lại cũng tương tự hai chân móc xích mà mình chừa ra mỗi chân móc cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó di chuyển kim đến chân móc ở phần thân trước và cũng móc tương tự ha móc tương tự cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Sau đó các hàng móc phần thân phía dưới, các bạn sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc phần thân bên này nè tức là mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng sau đó từ đây sẽ móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự nè thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc nè lúc này cái phần thân áo nó đã có cái độ rộng để ôm vào cái phần thân của bé rồi thì tiếp tục móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc cho đến khi cái chiều dài từ cái phần vai áo xuống hàng móc thêm cuối cùng nó bằng được đến cái phần thân của bé ha bằng đến cái phần uh, uh, lai áo hoặc là phần giữa mông của bé cũng được tùy vào độ dài mà các bạn mong muốn đây thì cái phần thân trên của mình đã tạo được một cái họa tiết cổ tim như thế này nè bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân phía dưới sau đó viền lại cái phần áo và các cái hàng móc phần thân phía dưới mỗi chân móc ta đều móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha làm tương tự cho hàng móc này và các cái hàng móc còn lại ở đây mình đã lên thêm được nhiều hàng móc ở cái phần thân dưới nè và lúc này cái chiều cao từ cái phần vai áo xuống hàng móc thêm cuối cùng đã vừa đạt đến chiều cao của bé rồi á thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại toàn bộ của phần lai áo ta sẽ tiến hành cắt cái sợi len màu vàng đi ha và mình sẽ thay màu để tạo viền cho phần thân áo thì đầu tiên khi viền lại cái phần thân áo các bạn sẽ tiến hành xác định cho mình đâu là mặt phải của áo ha sau đó mình sẽ tiến hành viền lại ở cái phần thân trước để ta có thể phân biệt được đâu là cái điểm kết thúc của cái phần cổ tim này nè tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút đây sẽ là mặt phải của thân áo các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng ở phía dưới này nè đây là chân móc cuối cùng của hàng móc phía dưới đâm kim vào đây và kéo nút ta vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào cái chân móc mà ta vừa đâm kim á các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc đơn khi móc có cái sợi len thừa màu nâu này cũng móc dấu cho mình vào trong mũi móc nha di chuyển kim đến cái chân móc của cái hàng phía trên này nè đây các bạn sẽ di chuyển kim đến chân móc này và móc hai mũi móc đơn vào đây tương tự cho chân móc kế tiếp của hàng móc phía trên này cũng móc vào đây hai mũi móc đơn thì sợi len thừa lúc này của mình nó được giấu vào trong mũi móc như thế này rồi nè các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha mỗi chân móc ta móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc tương tự cho chân kế tiếp hai mũi móc đơn vào đây và các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi ta gặp cái chân móc này nè ở cái phần cổ tim á móc tương tự cho đến khi ta gặp cái chân móc đầu tiên có hai mũi kép đơn cùng chân móc đây hai mũi kép đơn cùng chân móc thì các bạn sẽ móc cho đến cái chân móc này ha để ta có thể tạo cái góc vuông ở cái chân móc có hai mũi kép đơn này nè móc cho đến chân móc này mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau khi đã viền lại được một phần thân áo đến cái chân móc có hai mũi kép đơn cùng chân móc ở phần thân nè thì cái chân móc này các bạn sẽ tạo cho mình một góc vuông để ta có thể phân biệt được cái phần cổ ha móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân sau đó móc lên một mũi móc xích và cũng tiếp tục móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc nữa tức là ở cái chân móc này ta sẽ có bốn mũi móc đơn Tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc của hàng phía trên và mỗi chân cũng tương tự. Móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì như vậy là cái phần cổ áo của mình nó đã có cái điểm kết thúc ở đây nè, để tạo cái phần cổ tim cho phần cổ áo này nè. Đây, điểm kết thúc sẽ là một cái góc như thế này. Làm tương tự cho mình cho đến cái phần cổ áo phía trên ha. sau khi viền được cái phần cổ áo ở phía trên rồi thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc thứ 10 của cái phần tay áo phía đây nè của cái phần vai áo á móc vào cái chân móc thứ 10 một mũi móc đơn sau đó tiếp tục các chân móc ở cái phần thân bên này mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ta sẽ viền tương tự cho cái phần thân còn lại bên này ha để tạo một cái góc vuông ở đây nè viền tương tự cho các cái mũi móc đơn vào đây và tạo một cái góc vuông ở cái chân móc có hai mũi móc cùng chân này nè tạo một cái góc vuông sau đó viền lại cho đến cái điểm móc cuối cùng các bạn sẽ viền tương tự lại cho mình cho đến chân móc cuối cùng tương tự như cái phần viền mà ta vừa viền á sau khi đã viền được một bên đối diện của cái phần thân áo rồi thì lúc này cái phần thân của mình nó sẽ có hai cái điểm kết thúc ở đây nè tạo được một cái góc vuông cho cái phần cổ áo thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại lai áo ha ở cái phần lai áo này mình sẽ tiến hành móc các cái mũi kép đơn giống như cái phần thân ở phía trên nè để ta có thể tạo được độ dày cho cái phần viền ở lai áo ha móc lên một mũi móc xích sau đó cũng móc vào cái chân móc cuối cùng mà ta vừa móc phần viền này nè móc vào đây một mũi kép đơn các chân móc kế tiếp này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau đó sẽ viền tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng ở đây thì lúc này cái phần lai áo của mình nó sẽ có cái độ dày một hàng móc nha làm tương tự cho các chân móc còn lại Sau khi móc được đến chân móc cuối cùng, để kết thúc được cái chân móc cuối cùng của cái phần viền này cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc mà ta móc cái phần viền đầu tiên ở đây nè móc vào đây một mũi kép đơn sau đó móc lên một mũi móc xích di chuyển kim đến chân móc mũi đơn đầu tiên mà tay gây nên ở cái phần viền này và móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc Sau khi giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì các bạn sẽ may cho mình 4 hạt nút ở cái phần thân áo phía trước nè để ta cài điều chỉnh cho cái phần thân của bé. Ở phần tay áo các bạn cũng viền tương tự cho mình, giống như cái phần viền ở cái phần chính giữa của thân áo nè. Mỗi chân móc ta sẽ có hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha. Viền tương tự như cái phần này. Sau đó trang trí cho mình một họa tiết gấu như thế này hoặc là các bạn có thể trang trí các cái họa tiết khác cho cái phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn nha ở đây mình có gắn 4 hạt nút để cài vào cái phần thân này và 4 hạt nút này nó sẽ được cài vào các khoảng trống giữa các cái mũi kép đơn của phần thân còn lại như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn một mẫu áo ghi lê cho bé như thế này chúc các bạn thành công